các anh chị đã quay trở lại với bài học. Và bây giờ tôi muốn đặt một câu hỏi tới tất cả các anh chị và các anh chị sẽ ghi lại câu hỏi này và trả lời giúp cho Tiếm nhé. Tiếm muốn hỏi tất cả các anh chị ở đây thì ờ, trong quá khứ các anh chị đã bao giờ từng đánh và mắng con chưa? Các anh chị có thể ghi giúp Tiếm là đã từng đánh con, đã từng mắng con bao nhiêu lần? Các anh chị có nhớ là mình đã bao nhiêu lần đánh và mắng con chưa ạ? Hãy dừng video lại và trả lời giúp Tiến ạ. Xem là anh chị đã từng bao nhiêu lần đánh mắng con. Cảm ơn các anh chị. Đây là sai lầm đầu tiên của các bậc làm cha làm mẹ. Đó là chúng ta đánh và mắng con và nghĩ rằng đó là điều tốt nhất cho con nhưng chúng ta đang mắc phải sai lầm đánh mắng con đó là thể hiện sự bất lực của người làm cha làm mẹ trong việc giáo dục con cái thậm chí đối với những thầy cô mà sử dụng bạo lực trong việc giáo dục học sinh đó là sự bất lực theo nghiên cứu thì phần lớn những ông bố bà mẹ ở việt nam thì đánh mắng con cái để giáo dục con cái tốt hơn tiếng biết rằng chúng ta bị ảnh hưởng bởi ông bà bố mẹ rồi từ xa xưa chúng ta được giáo dục là thương thì cho roi cho vọt ghét thì cho ngọt cho bồi nhưng đó là những kinh nghiệm từ xa xưa nó còn đúng trong thời hiện đại nữa hay không thì có những kinh nghiệm thì vẫn còn đúng nhưng có những kinh nghiệm thì không còn đúng nữa ví dụ như trong việc đánh và mắng con xét về mặt tâm lý thì khi mà chúng ta đánh mắng con sẽ gây những cái tổn thương về tâm lý cũng như cái sự phát triển toàn diện của con nếu chúng ta đánh và mắng đứa trẻ chúng ta có thể thấy cái việc làm của đứa trẻ chấm dứt ngay tại thời điểm đó nhưng về lâu về dài thì hành động đó vẫn diễn diễn ra và lặp lại khiến tới cái việc giáo dục không hiệu quả cái điều số 2 đó là trong cái tâm lý và trong não bộ của trẻ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều nó ảnh hưởng không chỉ trong cái giai đoạn đó mà ngay cả sau này khi mà con trưởng thành và Tiếm sẽ kể cho các anh chị nghe về một câu chuyện như thế này đó là có một bà mẹ khi mà đi làm về hôm đó thì lại tăng ca chị cảm thấy rất là mệt mỏi khi mà về đến nhà thì thấy con thì đang chạy tung ta tung tăng trong phòng rồi không chịu học hành vì đó đang trong cái giờ học online thì chị cảm thấy rất là tức điện chị và chị cảm thấy tức điên lên vì tại sao mình đi làm vất vả về rồi mà con cái thì không chịu học hành gì cả và lúc đó chị không thể kiềm chế được cái cảm xúc của mình và lúc đó thì chị la và mắng con thì các anh chị biết một đứa trẻ mà khi bị la mắng thì nó lại quay trở lại với cái việc của nó đó là học nhưng cái việc này chưa kết thúc những ngày hôm sau con vẫn tiếp tục không tập trung học bài thì chị cảm thấy bất lực và gọi điện tới cho tôi để nhờ sự trợ giúp thì chị có chia sẻ câu chuyện đó và tôi hỏi chị đã làm gì để giải quyết tình huống này thì tôi thì mắng nó để cho nó nghiêm túc học vậy thì cái bài học mà con nhận được ở đây là gì à con cần phải nghiêm túc không cái bài học của con ở đây không phải là sự nghiêm túc trong học tập mà đó là cái cảm xúc tức giận và con đang học cái tức giận khi xử lý một cái tình huống không hài lòng thì tôi có đặt một câu hỏi nữa dành cho chị ấy là à, không biết rằng thì bạn nhà mình quản lý cảm xúc tốt hay không thì chị suy nghĩ một chút rồi chị trả lời thầy ơi bạn nhà em ấy thì à, bạn nhà em ấy thì không quản lý cảm xúc tốt mỗi khi bạn không hài lòng về điều gì đó thì bạn ấy dẫm chân dẫm tay rồi bạn ấy thể hiện khó chịu và khi với em của bạn ấy thì bạn đôi khi bạn la rồi bạn ấy mắng à, không có nhẹ nhàng để dạy bảo em gì cả thì tôi mới hỏi vậy thì không biết theo chị thì bạn ấy học điều đó từ ai rồi chị ấy suy ngẫm một chút dạ học từ mẹ vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đánh mắng con thì đứa trẻ không tiếp nhận được một chút thông tin nào tại vì trong não bộ của con lúc đó tiết ra một chất mang tên là cortisol để đứa trẻ gồng mình lên chống lại những sự lo lắng và sợ hãi chúng ta không lúc đó thì không tiếp nhận được bất cứ cái thông tin gì cả mà tiếp nhận được những cái cảm xúc và khi mà đứa trẻ bị đánh và mắng thì đứa trẻ đó đã bị trả giá cho những cái việc của mình rồi dẫn tới không hiệu quả thì chị ấy hỏi tiếm có cách nào giải quyết được không thầy thì tiếm mới chia sẻ cho chị chị có tìm ra cái nguyên nhân nào khiến con không tập trung thì chị chia sẻ rằng khi mà chị tìm hiểu thì, bố bạn ấy chia sẻ rằng do bạn đi ra hóng chuyện của bố với bác hàng xóm lên dẫn tới cái việc học không tập trung à ha chúng ta thấy rằng đứa trẻ không tập trung do yếu tố khách quan bên ngoài thì tôi mới chia sẻ với chị rằng cách giải quyết này thì vô cùng đơn giản thôi đầu tiên khi mà chị gặp phải cái tình huống đó là con không tập trung học rồi con chạy lung ta lung tăng thì chúng ta sẽ hỏi con một câu con đang làm gì đó thì bạn ấy trả lời a trả lời b nhưng mà cuối cùng thì chắc chắn bạn cũng phải trả lời giờ bạn ấy phải học đúng không hoặc là chúng ta hỏi con con đang học bài à để cho bạn ấy quay lại cái việc của bạn ấy bạn ấy tập trung vào việc học còn nếu chúng ta là chúng ta mắng thì con sẽ mang cái sự tức giận vào trong cái buổi học thì con cũng không thể học được cái điều gì cả đó là cái đầu tiên cái thứ hai chúng ta sẽ chọn một cái thời điểm thích hợp chúng ta hỏi con con có thời gian nào dành để chúng ta cùng nhau trò chuyện thì chúng ta hỏi ngày hôm nay con cảm thấy thế nào rồi việc học của con cảm thấy thế nào để chúng ta lắng nghe rồi mình đặt những câu hỏi con gặp những cái khó khăn gì trong việc học thì mình tìm cách giải quyết rồi mình đặt những câu hỏi có cách nào giải quyết không con để con tự giải quyết và con tự thực hành đó là chúng ta giải quyết còn nếu mà ngày hôm sau con vẫn tiếp tục uh, xảy ra những cái chuyện đó và chúng ta sẽ tìm cách giải pháp thì kiếm đã đặt câu hỏi với chị môi trường của con đã học đã yên tĩnh chưa con học ở phòng khách hay học ở phòng riêng của con rồi uh, cái nơi đó có yên tĩnh không rồi việc học online của con thì con có bật cam hay không hay con có bật mic hay không thì chúng ta sẽ tìm cách giải quyết chúng ta bật cam bật mic lên thì con sẽ được sự quan sát của thầy thì con sẽ tập trung và ý thức hơn đúng không các anh chị vậy thì chúng ta đi tìm những nguyên nhân tìm những cái giải pháp giúp con còn những ngày hôm sau mình đưa ra những cái giải pháp và con đưa ra những cái giải pháp rồi nhưng mà con vẫn không tập trung được thì mình tiếp tục mình động vào những lòng chắc ẩn của con mình đặt những câu hỏi theo con thì nếu mà con chạy lung tung trong giờ học thì thầy cô sẽ cảm thấy thế nào còn nếu con là cương vị của thầy cô thì con sẽ cảm thấy như thế nào về cái hành động của mình rồi con có biết để có một buổi học như thế thì mẹ mất bao nhiêu tiền để nộp cho các thầy cô không đó là chúng ta động vào lòng chắc ẩn của đứa trẻ để đứa trẻ có cái cảm hứng có cái nhiệt huyết để đứa trẻ có cái động lực học tốt hơn chúng ta tìm giải pháp chúng ta tìm cách thức chứ chúng ta la mắng thì quý vị biết đó không giải quyết được và cái việc đó tiếp tục sẽ lặp lại vậy chúng ta đừng mắc phải những sai lầm trong quá khứ chúng ta thay đổi không đánh không mắng la giày con cái nữa mà chúng ta tìm cách thức để giúp con cái phát triển một cách toàn diện